xong chưa này à là này lẽ là ra xỉu là cái gì đâu rồi ui giời ô đẹp thế mày đi mày đi mày đi nha mẹ ơi ô cứ tao xỉu cháu vừa đúng này không chưa ờ. chơi đi cháu này ừ. ok hết tiền nè hôm nay mốc mép nè, đánh thế đánh thế xong hết tiền được quá hai người là, hai chục đừng lấy đất vào tiền tôi ok ừ. năm mươi ông xem từ từ từ anh nhá chịu không ai mượn nhỉ chịu hai chục xong nhá ờ, bá này tài tài địt mẹ ông này khôn thế thì cứ thua thua tí tiền xong giờ ra đây ăn nữa hai chục năm mươi triệu năm mươi bốn mươi năm vả vẫn mồm giờ ở năm mươi xin lỗi nhá một hai ba bốn năm đóng này đánh năm triệu đó không chưa bảo vẫn mồm anh em đánh mạnh à đánh anh nhiệt tình lên triệu năm mươi triệu ba này xong chưa ờ. rồi triệu năm mươi triệu mở ra xong chưa rồi mở ra mở này đèo bán xỉu còn mẹ a đây triệu năm mươi triệu năm mươi triệu đúng không cái nghe làm chậm chạp thế nhỉ hai ba bốn năm cái đánh cứ phải này bình tĩnh rồi hồi nhỏ mà không cả đi anh em đi lấy nhanh không vay mượn hết tiền gì ấy xíu ạ xíu năm chục đúng rồi cờ bạc nếu mà cho vay mượn ông nào cầm bao nhiêu có bấy nhiêu thôi à, anh vay mượn làm cái gì không cho vay mượn ai dây ai dây truyền điện thoại đây, có dây truyền điện thoại cắm cùng thôi Trời anh em ơi. cho vay mượn xong chưa, Ông kia trong người có cái gì đâu ơi. Ăn hết tài là bán xỉu này. Ăn hết xỉu tôi đụng tôi nhá. Tôi còn 20 triệu lên vào đi. Rồi. Tôi mở bắt nhá. Ừ mình xin nhá xỉu mày a rồi gì mày ba chục đấy bao nhiêu đây năm chục mà bạn rồi ba chục à xong chưa mươi xong rồi đó à dạ. ok chưa anh em đánh nha bên dạ, xỉu bên tài bên tài bên xỉu ở đâu anh ba bốn này năm bảy chục xíu bảy chục xíu rồi à? ui anh em ba chục xíu đánh hết xíu à hay đi ăn hết xíu rồi, cái vỡ bổ chết rồi xíu rồi bao nhiêu ơi ba chục một hai ba mươi triệu đây bao nhiêu bảy chục thôi trăm cố trăm giúp tôi ghen chiều mai trước bàn nào? chịu chịu chịu chịu để cái điện thoại cầm đánh sáu bảy cờ bạc nếu ai cho vay cả anh em nhất ngày đầu rồi không cho vay vay mượn cái gì ông không cầm đủ tiền đi ông chơi đâu phải chịu chấp nhận quá cài hàng cờ bạc ai cho vay vay chục gì ba chục nếu ai cho vay mượn mình ừ. ba chục sao nhá anh em đánh đâu anh em ba chục xíu đánh hết à thế rồi ông bán cho tôi hốc hết ngay hốc hết à, à đã thế thì đây bao nhiêu đây hai chục hai chục à xíu ăn rồi bán hết tài này ăn ăn bao nhiêu đấy hai chục hai chục à ừ. ta ăn rồi này vẫn đấy hai chục đấy Chú bán chục, Xíu con hết xuống Ông lấy xíu con Tôi còn cái điện thoại cầm cho tôi 10 triệu tôi mở nó tiếng nhỉ Tôi đâu va cái va quá Cầm cho tôi 10 triệu Ừ X dạ, này như X này X này phải cầm 20 Ừ ok hay X này phải hai chục, X ừ, ờ, ờ. này phải hai chục, Hỏi nhá ờ, Mở đây Nói đây 30 Xíu Đấy Xíu năm tiền năm chục, <laughs> Mấy năm chục, hai ba bốn năm, Để cái ông này từ đó cho ông này phát chết ngay luôn chết chờ đóng câu này đánh tiếng nhỏ được đánh tiếng to à, đánh tiếng nhỏ mất tiếng to được bảy chục cái đồng mà ôi trông chờ mất con này thôi xíu hai chục nhá bốn mươi một lít coi cái điện thoại nấu nốt rồi. một lít để xin nhá điện thoại đi. sao chưa năm mươi anh em xong chưa nấu nốt thì nghe mồm rồi này tài ăn rồi à không quên mất xíu ăn rồi bán hết tài ăn bài bao tiền đây một lít một trăm hai này ba này bốn trăm năm này sáu này bảy này tám này chín này mười này trăm triệu ông ạ còn trăm này còn trăm này ăn thế không chưa không chưa rồi tài con trai tài con trai ba mươi triệu mà ông vẫn lên đi tôi mở không chưa tài con trai ba mươi triệu nhưng mở tiền nữa rồi mở ờ à, mở bát tôi ăn hết rồi kiếm năm triệu rồi tài còn vay 30 triệu đây đây tôi có cái vòng đây đây vòng đây đắt này ờ hai chục ui đây nặng đấy nặng đấy bao nhiêu tôi cầm như một năm mươi đi ông cầm mẹ cho nó năm mươi đi ờ mẹ loại này cầm bảy mươi cầm cháu năm mươi ờ. nặng lắm cái này phải chắc chục cây đấy đặt lắm anh em trong cả bây giờ cứ đánh dần xanh chín ok ok ông tài cho đâu này có cái điện thoại coi vòng cắm à? còn bao nhiêu con này nấu nốt của trận hôm nay đây là người ta đang bán tài ba chục này ba chục năm chục bán năm chục này thêm hai chục đi cho chọn bảy chục đây nhá tôi mở nhá mở đấy bàn tay vàng này này mở ui giời ơi nãy tài đẹp đi ô thôi nhá tôi nghỉ nhá hết rồi anh em ai còn tiền chơi đấy tôi ông này tay thôi đi ông này tiền không này ông ông ông cứ có tiền là tôi đánh bao nhiêu tay đóng à ông đánh đi tôi ông tay đôi ra ông thích gì ông đánh đi xỉu 50 triệu

Đấy năm chục thôi. hai chục ừ, Tôi còn có năm chục thôi, còn sáu chục thôi. Đánh chục xíu. Địt mẹ cờ bạc đéo ai đánh chục xíu mà cái điện thoại này đánh đánh thì lấy tiền mặt. Đấy đây. Từ giữa từ giữa Đấy đây bốn chục con này đó cầm bốn chục cầm hai chục chịu hai chục rồi đeo ấy cầm bốn chục cầm hai chục cao cầm hai chục anh dạ, anh em đéo cái này hai chục cầm cầm không có cầm không anh không xíu ok ok ok cân phát để mở nhá tôi cứ biết tôi mở này tài quá cả hai cái a rồi đếm này quên đếm đi đếm đi đếm đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám không bốn chục này hai bốn chục này còn có hai chục thôi ông đánh đâu đánh tôi đánh ông hai chục cái này chục á ừ ông để tôi đánh này à. không nhưng bây giờ tôi này thích tôi đánh cơ ừ tôi đánh đi bây giờ tôi đánh chỉ 10 triệu đánh nhẹ 20 triệu đi đánh một phát thôi đánh kết đánh được 10 triệu và cầm tiền và ăn 10 triệu đánh thêm 10 triệu nữa gạ cố thì bọn gạ cố nhanh chết cho mình dạ. cho bà gạ cho bà gạ rồi chết này ông ấy xỉu luôn nhỉ tôi đánh xỉu tài tôi ăn không ừ. tài đi xỉu à? rồi em thế